Bước sang tháng 7 cũng là lúc kỳ nghỉ hè của mình bắt đầu. Điểm đến cho chuyến đi đầu tiên rời khỏi nước Anh của mình chính là nước Đức. Từ nhà tới sân bay mất 2 tiếng, đợi qua cổng kiểm tra an ninh mất thêm 45 phút, đợi tới giờ bay mất thêm 2 tiếng, delay thêm 1 tiếng. Hai chuyến bay từ London tới Leipzig mất thêm 2 tiếng và thêm 30 phút đi tàu để tới thành phố của bác mình. Nghe cũng khủng khiếp phết nhỉ, nhưng thực ra là cứ lên máy bay, mình ngủ trước lúc cắn cánh cho tới khi hạ cánh. Từ khi tàu chưa chạy từ khi tàu dừng và chúng ta đang ở nước Đức Guck doch mal so, so durcheinander, so, so, so einer wie, ja gut, wir machen mal schicken. Lần này tới nước Đức, mình được gặp bác Bích sau 7 năm, bọn mình mới được gặp lại nhau. Tới thành phố của bác, mình được bác dẫn đi ăn, dạo quanh thành phố Chemis, nơi mà bác đang sinh sống và làm việc. Một thành phố nhỏ nhắn nhưng bình yên. Biết gì không, mình được tính là một trong những người đầu tiên, trừ ông bà ngoại mình ra, bay tới nước Đức để thăm bác Bích mình còn được gặp các chị, xem mọi người đang làm việc, sống cuộc sống ra sao, công việc thế nào. Chỉ có một ngày rưỡi nhưng được dạo quanh, nghe và nói chuyện với mọi người. Tự thấy thật yên tâm khi bác có một cuộc sống rất tốt và vui vẻ ở một nơi xa Việt Nam hơn 9.000 km. Tới chơi với bác lần này, được chiều như một nàng công chúa vậy, thích lắm. Và mình còn được luyện lại 3 năm từng học tiếng Đức, nhưng mà có vẻ không thành công cho lắm. We Nơi chúc bạn thật là nhiều là cancer cancer là từ từ trái tim ờ, ờ. à, còn à. cancer hạt thì mình should hear von à, cancer von von cancer hạt là trong từ từ trái tim tất cả cả trái tim điều tốt nhất niềm vui và thành công yeah. Dạ. trong tất cả những gì bạn làm đúng rồi biết đâu cháu có cái da khểnh rất là xinh hai cái cái cái này là bùa cháu vâng mẹ lấy Trước mẹ mình bảo, hồi trước thấy bác Bũi gần gũi các chị, mẹ mình đã tự nhủ sau này sẽ trở thành một người mẹ giống bác Bích. Không biết có phải vì vậy không mà cảm giác gần gũi thân thuộc đến lạ. Hầu như cuộc sống của bác Bích là ở Đức. Số lần bọn mình gọi điện qua FaceTime cũng chắc chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà gặp nhau ở đây dường như không có một chút khoảng cách nào cả. Đây là bác mình ở bên Đức Thế là bác cháu tôi hôm nay đi đến thành phố Dresden dự lễ cái gì trưởng thành à? Ừ, dự lễ trưởng thành ừ. của một cháu của bác ấy một người quá đẹp luôn Ui, cái này chưa bác giống mẹ cháu lắm luôn đấy, giống lắm <laughs> cười cứ ha ha ha Mình mãi không gặp được nhau rồi cùng được gặp nhau ở bên Đức Dạ, can, nào? Ngày thứ hai ở Đức, mình đi dự tiệc trưởng thành mà bác Bích được mời Mình háo hức lắm vì thường tới một thành phố hay đất nước khác, mình thường chỉ như một người khách thôi đúng không? Nhưng được tham gia vào hoạt động của những người ở đây thì càng thấy rõ hơn cuộc sống ở Đức của người Đức là như thế nào. Hôm nay chúng mình đi tàu, đi tàu đi uh, thành phố Dresden. Dạ. Gọn nhẹ, chúng mình chỉ có một mình <laughs> có một cái túi và một cái vali. Nó ói lắm như Việt Nam luôn. Chịu nhất, chịu nhất, chịu. Dresden là một dạ. thành phố rất là nổi tiếng nhiều đồ chơi không phải đồ... phong cảnh những cái ở ừ, những danh lam danh lam thắng cảnh nhiều có tiếng trên thế giới luôn ờ, đó đây là ở cái quảng trường có cái vòi nước bây giờ bọn mình sẽ đi để đi thẳng cái dọc này đến nơi thì mình ờ. sẽ đến những cái tòa lâu đài rồi những cái cổ nhà thờ ừ. sau nhà thờ của nữ ấy, nó gọi ừ. là của đàn bà phụ nữ ấy. là tôi nói tiếng Đức là gì ạ? Frauenkirche Frauenkirche Ngày cuối cùng tại Đức, bác chồng mình lên kế hoạch đi tham quan thành phố Dresden. Thành phố này trước kia là thủ phủ của Đông Đức thời chiến tranh lạnh và thành phố có một bề dày về văn hóa, lịch sử cũng như là nghệ thuật và hội họa. Đi dạo trong thành phố đem cho mình một cảm giác thật bình yên, một thành phố nhẹ nhàng, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. đời bọt bèo phù du kiếp người dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười ngồi bóc mình để sinh quả vì đời còn tươi như hoa tươi vui và lòng con như sổ sơ nhỉ yeah. Mà mình xinh quá <laughs> <laughs> không ai khen cho mình tự khen nhau đúng không nhỉ như bác Bích nói, hôm đấy là một ngày đi chơi tuyệt vời. Thời tiết đẹp xuất sắc với những đám mây lớn bồng bềnh trôi. Không chỉ vậy, vì chuẩn bị cho ngày đi chơi hôm ấy, cả mình và bác đều dẹp mọi mối bận tâm và chỉ tập trung vào tận hưởng buổi đi chơi nên có một cảm giác thư thái, yên tâm tận hưởng từng giây, từng phút của cuộc đi chơi này vậy. chuyện nắng mưa trần gian Bây giờ mình sẽ đi cái thuyền đằng sau Để đi thuyền nghỉ mát Nghỉ ngơi Cái cảm giác khi mà được gặp người thân ở một phương trời xa nó lạ lắm Tới nước Đức Vì đây là nơi mà bác đang sinh sống và làm việc Đi cùng nhau Mình cũng cảm giác như đây chính là nhà của mình Không phải vì thành phố đấy thân thiện Mà vì mình có người thân Có sự kết nối với thành phố, đất nước này ngồi ngay giữa quảng trường nhuộm vàng nắng, nghe tiếng chuông nhà thờ điểm 5 giờ chiều mà thấy bình yên. Một khung cảnh vô cùng là châu Âu. Thật thú vị là trong khung cảnh đó, hai bác cháu mình đeo tai nghe, nghe những bản nhạc của Trịnh Công Sơn, những bản nhạc đẹp tuyệt vời và phù hợp với khung cảnh châu Âu một cách kỳ lạ. Cuộc dạo chơi nào rồi cũng sẽ tới hồi kết. Tạm biệt bác để chuẩn bị bắt xe bus tới Bỉ mà lòng đầy bịn diện vì phải tạm biệt bác như xà lẫn giữa hạnh phúc vì một ngày đi chơi quá hoàn hảo. Mình lỡ hẹn với nước ước 7 năm, lần này đặt chân tới đất nước này, ai ngờ lại ấm áp và đẹp đẽ như vậy. Bye bye, tạm biệt.